Đến gia phong đại là thiên tử sinh chồng người dân của ta Hôm nay đến gia phong đại là thiên tử quay nụ lít là à, ờ, Đinh gia phong thiên tử trò chuyện với ông ma phần 34 Nhớ like, chia sẻ ủng hộ Đinh gia phong đại là thiên tử hiền Nhớ ủng hộ kênh Trẩm hiền Ai là fan mộ của Trẩm thì nhớ ủng hộ kênh Trẩm hiền từ giờ vì sao gọi Trẩm là Đinh gia phong đại là thiên tử hiền nhớ ông họ kinh trẫm hiền nếu như nhi thần nói tên của nhi thần cho ngài thiên tử biết thì ngài thiên tử sẽ nhận lúc phạt đợi chừng nào ngài thiên tử nhận được ba lúc chứ từng nói nhi thần nói tên cũng không quá muộn nếu như ngài thiên tử chính thức là đến với thần đại là thiên tử thiên giới tới chừng đó ngài thiên tử sẽ nhận lúc phạt mang tên thiên tử nghe số tờ là thiên tử nghe đừng đỏ tên nghe tôi đi thiên tử nó càng không tin nhớ like chia sẻ ủng hộ đến gia phòng đại đời thiên tử nha ai là fan một của đến gia phòng đại đời thiên tử xin hãy từ mình luận đến tiếp thì cảm ơn youtube đã cho tôi nổi tiếng cảm ơn facebook đã cho tôi nổi tiếng cảm ơn cộng đồng mạng đã ủng hộ kênh của đến giá phòng đại thiên tử cảm ơn nhiều nhớ ủng hộ kênh tẩm nha Đinh Gia Phòng Thiên Tử trò chuyện với ma phần 34 đinh văn phòng đại đại thiên tử nói chuyện với uh, không gian uh, mọi người có biết uh, không gian không đinh văn phòng đại đại thiên tử uh, sẽ cứu con người trần khót chết ước gì ngài đinh văn phòng đại đại thiên tử sẽ nhận được nốt uh, kim cương mà thôi thấy đinh như phòng đại đề thiên tử nó có hay không như la chia sẻ ủng hộ đinh như phòng đại đề thiên tử hiền từ giờ sao gọi mình là đinh như phòng đại đề thiên tử hiền mình có hai tên á à, tên thứ nhất là đinh với thần đại là thiên tử tên thứ hai là đinh với thần tam ma thiên ma ma dương quỷ sẽ thân là tên của mình á nhớ tên mình chưa có cần mình đọc lại cho mà nhớ không tên thứ nhất là đinh với thần đại là thiên tử tên thứ hai là đinh với thần tam ma thiên ma ma dương quỷ sẽ thân là tên thứ hai tên của mình á nhớ không hỏi đinh với thần đại là thiên tử ai là phái một của linh cho thần đại lê thiên đội xin hạ bình luận lưỡng lý tiền còn nữa từ giờ về sau gọi mình là đến gia thần đại lê thiên đội hiền do họ kinh trọng hiền um, với mình có tôn giáo nữa nhớ tôn giáo của mình chưa mình có nhắc bao nhiêu lần tôn giáo với tên của mình mà uh, người dân hồi nào cũng quên tôn giáo với uh, tên của mình là sao à, tên của mình là đinh gia phòng đại lợi thiên tử với đinh gia phòng tâm ma thiên ma ma dương quỷ xe tên của mình còn tôn giáo của mình là thiên đình nam thiên môn thiên chúa đất chúa ờ, đất chúa trời cao đài chết mẹ người tần cũng được đốm sờ không giới hạn giống hộ đinh gia phòng đại lợi thiên tử hiền giống hộ kinh động hiền đó vậy mà nói uh, uh, đã đinh gia phòng đại lợi thiên tử nói bao nhiêu lần rồi tên của mình với tôn giáo của mình đều nhắc à, hoài mà người dân hồi nào cũng quên với không nhớ tên uh, tôn giáo của mình và uh, sao tôn giáo của mình với tên của mình là sao đã nói bao nhiêu lần ờ, tôn giáo với tên của mình đã chính thức ừ, <laughs> đã nói ra rồi mà không hay hay nhóm họ đến với mong là lê thiên tử chừng nào tên ờ, tên như thuận lại là thiên tự chính thức ờ, thì ờ, cần đó mình sẽ ra đường lết chính thức bây giờ tên của mình vẫn là tên như thuận lại thiên tử nhưng mà chưa chính thức đợi chừng nào mình sáu uh, chục tuổi uh, đi đổi tên uh, chừng đó mới chính thức là đinh như thuận lệ thiên tử chứ chừng đó người dân nhớ gọi đinh như thuận đại là thiên tử hiền chứ đừng có gọi là uh, đinh như thuận nữa hiền chứ không họ kinh đậm hiền bây giờ chưa chưa chưa ờ, chưa phải là đinh gia thọ lệ thiên tử nhưng mà mọi người tạm gọi mình là đinh gia thọ lệ thiên tử nha tại vì quẻ bói hay cái gì cũng nói mình là đinh gia thọ lệ thiên tử hết trơn á chứ ờ, nói mình là đinh gia thọ tâm thiên mai mai dương quẻ sang cũng ờ, đúng luôn chứ không có sai đâu mọi người nhớ ủng hộ đinh gia thọ là thiên tử nha nhớ ủng hộ cánh trọng nha còn nữa nói ờ, nói ờ, nhắc ờ, đi nhắc lại cái câu bảo giang bảo sơn thiên thượng xuất bá chiến tượng nhân thành mà đã đời không giải nghĩa gì không giải nghĩa cái câu đó làm sao mà người dân có thể biết được cái câu đó làm sao ngài đinh văn thồng đại đệ thiên tử đúng không ga dạ. ờ, hay uh, tiên uh, ti gì hết nói sai cũng đi nói lời tiên ti sai cũng đi nói mình ờ, không ờ, biết Ừ, lời ờ, tiên thi đó là gì ừ, nhưng mình nhớ ừ, là ờ, có một ờ, tiên ti nói sai cũng đi nói đúng thiên tử không biết mà nói thiên tử hoài còn người trần giả uh, uh, chân mệnh thiên tử thì cô hoài uh, còn uh, đinh gia thần đại lễ thiên tử uh, đúng ừ, là thiên uh, tử uh, mà uh, không uh, ai uh, coi uh, hết uh, quậy mọi uh, người dân nhớ ủng hộ kênh Linh Nhân Phòng lại Đi Thiên Tử nha đã nói bao nhiêu lần rồi à, tên của ngài là Đinh Gia Thần Đại Đệ Thiên Tử chí Đinh Gia Thần Tâm Ma Thiên Ma Ma Dương Quỷ Sang chí tôn giáo là à, ờ, Thiên Đình Nam Thiên Môn Thiên Chúa Đất Chúa Trời Cao là chết mẹ người tầng của lượng đúng sờ không giới hạn mà không ai nhớ là sao à, Thiên Tử là đến với phần đại lễ thiên tử mà không ai nhớ uh, uh, uh, ai uh, không uh, nhớ uh, thiên uh, tử uh, đây uh, thầy đi chết đi đúng nói uh, thiên tử uh, hoài uh, mà uh, không nhận ra ngài uh, đây là thiên tử thì nói chi không ờ, tin tin ờ, cho còn đại lê thiên tử ờ, thì thôi nhưng ừ, ừ, ừ, nghe đinh với còn lê thiên tử nói một câu không tin thì cũng quá muộn á thiên tử đây là đúng thật chứ không sai đâu còn mấy người kia là giả thiên tử với uh, ờ, ờ, nấy giả tùm lum thấy nói học nghe mà cũng tin ờ, còn thiên tử đây là đúng mà không tin là sao thiên tử dạng dạng tết tinh văn hồn lại đây thiên tử dạng dạng tới tôn giáo của Ngài trên giai phòng Đại lễ Thiên Tử. Đúng là thiên đình nam thiên môn thiên chúa đất chúa trời cao là trách nhiệm cường tầng của lượng đúng sự không giới hạn đúng à, có à, người à, trần ai nhớ à, được à, truyền kiếp của mình sanh ừ, còn ờ, thiên tử đây là ờ, thật đó ờ, không giả mạo đâu mọi người nhớ ủng hộ kênh đinh nhân phật lệ thiên tử nha không tin thì thôi nhưng cũng ủng hộ kênh ngài ha à, thôi à, đi nha thiên tử trên nhân phòng lệ thiên tử Bye. Lưu sư vô bởi không chính là ta, tôn ngộ không chính là ta, gia cách luận chính là ta, lưu bá ông chính là ta, lưu sư bá chính là ta, gia lam chính là ta, chỉnh nên thánh nhân chính là ta, tin như thần đại là thiên tử, thiên tử hoàng đế thượng tiên, chúng ta lớn nhất của ngọc hoàng thượng đế chế tù hoàng. Tin như thần uh, ờ, tâm thiên ma ma dương quỷ sang, do ông họ đến với thần lại để thiên tử em nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh ủng hộ tên tin giác thầu lệ thiên tử rồi đây đến năm năm đời đời kiếp kiếp không bắt này hen à, ờ, thôi tổng nghỉ đây nhớ ủng hộ kênh tổng hen bye bye thân